Hướng đi tầm nhìn tạo nên sự phát triển bền vững cho công ty và thúc đẩy sự phát triển của thị trường và mắc cốt phát triển theo hướng của các doanh nghiệp hiện đại nước ngoài, dám nghĩ, dám làm, lấy công nghệ mở rộng thị trường, đào tạo thị trường làm nền tảng trước khi bán hàng. Với phương châm đào tạo chính là nền tảng của phát triển của công ty, ngày 3 tháng 4 năm 2019, Marcos đã tổ chức sự kiện kinh doanh mỹ phẩm đột phá nhằm đào tạo cho người kinh doanh online có kiến thức và biết cách sử dụng Internet Marketing đa kênh vào bán hàng hiệu quả. Chủ trì sự kiện này là CEO Marcos Đặng Văn Giang cùng Giám đốc truyền thông Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Hữu Lam. Và mỗi một trong buổi này thay dạy rất nhiều, có những từ các bạn biết rồi, có những từ các bạn chưa biết. Chỉ cần một từ khóa cũng đã giúp các bạn thay đổi rồi muốn thay đổi cái hoa trái muốn thay đổi kết quả thì bạn phải thay đổi cái gốc gì cái gốc rễ của bản thân mình trong sự kiện nắm bắt được tình hình phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ 4.0 thạc sĩ Nguyễn Hữu Lam đã chia sẻ những kiến thức rất cụ thể về đa kênh bán hàng online như xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook cách tiếp cận khách hàng trên Facebook xây dựng kênh YouTube cá nhân SEO Google những kiến thức của thạc sĩ Nguyễn Hữu Lam và cách truyền đạt ấn tượng đã giúp ích cho học viên hiểu rõ và sâu hơn về bí quyết bán hàng hiệu quả trên Internet Marketing. CEO Marcos Đặng Văn Giang đã chia sẻ về sứ mệnh, tầm nhìn và hướng đi đúng đắn của Marcos, giúp công ty có những bước đột phá trong giai đoạn tới, đồng thời đưa tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc kết tinh trong Lagivado để xây dựng một thương hiệu đẳng cấp trên thị trường. Cùng với đó, CEO Marcos đã chia sẻ về những kiến thức về chăm sóc da chuẩn Hàn cho học viên, bởi với anh, người kinh doanh mỹ phẩm và hiểu rõ về mỹ phẩm và chăm sóc da thì mới mang lại giá trị tích cực cho khách hàng. À, dưỡng da ngoài chăm sóc da như này các bạn còn biết chế độ ăn uống, chế độ thể dục thể thao và không ăn những cái chất nó liên quan đến làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của Marcos, đồng thời giúp ích cho nhiều người thành công khi tham gia kinh doanh cùng Marcos.